Welcome to ốc ngố channel Quạt quạt quạt <laughs> Các bạn có thích đi cầu không? Đi cầu á là đi qua cây cầu Hoặc đi xuống gầm cầu để chơi Chứ không phải là đi cầu ấy ấy nha Nếu các bạn nào thích rủ nhau trốn dưới gầm cầu á Tụ tập dưới gầm cầm cầu để chơi á Thì video này rất thích hợp với các bạn Đây cũng là một nhân vật đến từ Trevor Harrison Có cái tên khá là mắc cười à, Con Jun dưới cầu Tên tiếng Anh là Red Worm Cầu tay hay cầu ta, cầu sắt, cầu gỗ, cầu tiêu Ý nhầm không có cầu tiêu mọi người nhé Thì cái loại cầu nào á thì chú Jun này cũng có thể có mặt ở đó Nếu đủ diện tích cho nó Vào những năm trước đã có một sinh vật lan truyền trên internet với tốc độ là chóng mặt Về một sinh vật á, có khuôn mặt hơi phê phê và buồn buồn ở dưới một cái à, đường hầm của một cây cầu Bức tranh đó cho thấy một sinh vật da trắng mà chỉ có công chúa Disney còn phải ghen tị với cái làn da trắng đó thực chất á mà con người mà da trắng quá thì nó sẽ như thế này này đấy như vậy có đủ trắng cho anh em thích chưa trên bức tranh của chú Jun này á còn kèm theo một dòng chữ tiếng Anh là Rich World dịch ra tiếng Việt á là chú Jun dưới cầu cùng lúc tấm ảnh này được lan truyền thì cũng là thời điểm một vụ mất tích của một nhiếp ảnh gia tên là Thomas Perron à, Perron chứ không phải là Bagon đâu mọi người nhé đừng có nhầm qua tới liên minh khổ lắm khi anh ta mất tích á thì anh ta có để lại một tấm ảnh Tấm ảnh này tiết lộ những gì đằng sau bộ mặt phê phê buồn buồn kia. Một khuôn mặt có răng rất là nhọn, cái phần còn lại như là thịt á, chứ không có một cái miếng da nào đắp ở trên đó nữa. Kiểu như là anh em biết là lột cái phần da mặt của con quái giặc ra thì đó, nó chỉ toàn cái là phần thịt thôi. Phần thịt và phần răng, phần mắt, phần mũi. Xem thôi đã nghĩ tới ớn lạnh này ha. Ngoài bức ảnh nhiếp ảnh da còn để lại cho chúng ta một thứ á, đó là bộ xương của anh ta. Vậy chúng ta đã biết anh ta đã bị ờ, con Jun cầu này nó ăn mất tiêu rồi Mình xin gọi tắt con Jun dưới gầm cầu này là Jun cầu cho nhanh nhé. Lúc này á, có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi bắt đầu được đặt ra Nó là cái gì? Nhưng tất cả câu hỏi đó khó mà giải đáp cho bằng được. Ngay có càng nhiều thông tin về chú Jun này. Đầu tiên, chú Jun cầu là một dạng sinh vật cực kỳ nguy hiểm, thuộc là kẻ săn mồi. Phong cách săn mồi của chú Jun này là rình rập cho đến khi nào mà con mồi đến gần thì nó sẽ lao ra với tốc độ bàn thờ. Cái tốc độ này á, tương ứng với à, các bạn đang đau bụng và đi trên đường từ trường về nhà nó cũng sẽ bắt đầu giết con mồi ngay lập tức chỉ cần mà con mồi trong phạm vi thì không có cơ hội nào để mà cho con mồi thoát được Javo cũng đã tiết lộ một vụ việc khá là đáng sợ với tập tính mới của chú Jun này chú Jun á bình thường là chỉ ở cầu thôi ở dưới gầm cầu nha chứ không phải ở trong cái cầu của mình ờ nhắc lại lần thứ n đấy thì nó sẽ không bao giờ rời khỏi cái tổ thân yêu của nó nó luôn luôn bị động chờ đợi con mồi tới để ăn thịt nhưng em nó ngày xưa bây giờ đã khác rồi chú Jun này bắt đầu đi săn nó nhắm tới những cái nơi là bị bỏ hoang để nó cư ngụ và sau đó đi săn những người đi qua đi lại bên đó và chỉ hoạt động vào ban đêm để tránh bị phát hiện. Cái kết đáng sợ nhất chúng ta có thể tưởng tượng được là con Jun này chủ động đi săn liên tục với mức độ tăng dần. Vì những cái thông tin ở trên là nó bị động ờ, đợi mồi tới á là lúc nó chỉ còn nhỏ thôi nó sẽ càng ngày càng phát triển lớn hơn và càng ăn nhiều hơn cái nhu cầu đi săn của nó càng ngày cũng sẽ càng lớn càng đáng sợ hơn nữa khi có được nhiều kinh nghiệm đi săn á thì nó khó lòng nào bị con người phát hiện và khó biết nó sẽ làm gì đối với đối tượng được nó xem là con mồi còn có thêm những giả thiết khác á là một chú vua này có thể phát triển và thích nghi theo môi trường thì nó sẽ có cái hình dạng à, khác đi một chút ít như ở trên hình á anh em sẽ thấy hình nó sẽ là rất là nhiều biến tấu luôn không là giả thiết do nó biến dạng do môi trường phải thích nghi hoặc á, đó là một chú Jun khác và nó là cùng giống loài với chú Jun này khi cái con Jun này và đủ độ phát triển chúng có thể sinh sản Mỗi chú Jun sinh ra một cái Jun con á, có chiều dài là 0,9m cho đến 1m2. Cái chiều dài khá là đáng sợ với một sinh vật mới sinh ra. Các bạn nào mà chưa thể hình dung được cái chú Jun gầm cầu này nó như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng độ tuổi của nó nha. Đầu tiên á, là chúng ta sẽ phân tích ở độ tuổi nhỏ trước. Đây là một tấm hình dưới chân cầu tại Tây Ban Nha. Có thể các bạn hỏi, ủa tại sao là chân cầu này ốc biết là tại Tây Ban Nha? Vì bên tay phải có dòng chữ ghi là nhà tang lễ Vĩnh Hằng bằng tiếng Tây Ban Nha. Lúc này á, chú ờ, Jun đang ở độ tuổi nhỏ, ước lượng phần đầu á chỉ khoảng là 1,3 m cho đến là 1,4 m. Hai đôi tay nhỏ nhắn xinh xinh này cũng có thể nâng được một chiếc xe thôi mà. Đâu có gì đâu đúng không? Ờ và mình bị bắt thì đừng nào chạy. <laughs> Nhìn thẳng vào bề ngoài của nó, khuôn mặt chú Jun còn nhỏ thì nó khá là ngố tàu phê phê như ốc đã nói ở trên và cái lúc này mình không thể nào nhìn rõ cái phần mặt ở bên trong của nó nên muốn biết rõ hơn á về cái phần mặt bên trong như thế nào và đáng sợ như thế nào chúng ta hãy xem tới ờ, phân tích chú Jun ở độ tuổi lớn hơn. Có thể thấy sự đáng sợ của nó ngay từ ánh nhìn đầu tiên luôn, lộ rõ khuôn mặt nằm dưới sự ngố tàu lúc nhỏ của nó. Là một khuôn mặt màu đỏ với hàm răng sắc cho thấy cái tính ăn không chừa một cái gì của nó, trừ xương nhé. <laughs> nó không ăn xương đâu, nó ăn thịt thôi Và điều đáng sợ á là mình nhìn kỹ môi trường xung quanh của tấm ảnh này ơi Nó không còn là một cái gầm cầu nữa Chúng ta có thể nhìn thấy trần nhà và một cái cửa cũng có thể là anh em nói là đó là một cái hầm cầu hay là một cái hầm gì đi nhưng cái tỷ lệ là nhà sẽ cao hơn vì anh em để ý ở chân tường góc chân tường nó sẽ có một cái miếng gạch lót nhỏ để dành cho trang trí thì cái như vậy á nó chỉ dành cho trang trí nhà thôi và nếu chưa đủ bằng chứng thuyết phục mọi người á thì chúng ta có thể nhìn lên phần trần ở trên á có một cái cửa đó gọi là cửa kho gác mái cái phong cách này á là phong cách của những nhà ở châu Âu anh em thấy khá nhiều trong các bộ phim đó là kho gác máy của người ta để đồ dự trữ ở chảnh hoặc là để đồ mà không xài tới hay là đồ người ta đã bỏ đi mà chẳng còn muốn lưu lại và tại sao ốc phải phân tích đó là nhà hay là hầm vì cái lý do á, nếu là nhà chúng ta có thể thấy chú Jun càng ngày càng lớn nó sẽ càng nguy hiểm có thể tấn công các đối tượng ở trong nhà luôn mà cái nhà đó là có lẽ là nhà ở một nơi vắng vẻ cho nên á, chúng ta phải khóa cửa cẩn thận, tránh cái trường hợp chú Jun này lao thẳng vào nhà và muốn chuồn chuột chúng ta nha. Mlem mlem mlem. Cũng như trên đó mình đã nói, không có con mồi thì ờ, con Jun này sẽ di chuyển qua cái gầm cầu này, gầm cầu khác và đi tới những cái nơi mà khác để tìm và chờ đợi con mồi. Và có một tin vui cho anh em là nó đói quá, nó có thể nó bị co rút lại và chết. Trước khi kết thúc clip á, mình xin gửi tới ờ, các bạn một cái à, lời nhắn như thế này có nhiều bạn á à, nhiều bạn à, trẻ mình có thể gọi là con nít đi à, cứ hỏi là những cái này làm có thật hay không thì ốc chưa bao giờ nói nó là có thật đấy và rất là nhiều bạn hay à, lầm tưởng là như thế này này có một số kênh luôn luôn nói nó là có thật để câu view và giật tiếp gì đó mình không biết và cũng có thể gọi tên sai một số nhân vật nào đó để chủ yếu là thu hút lượt view. Còn bên mình á, thì đã nói rất là rõ rồi, những cái này là tác phẩm nghệ thuật, từ vẽ tới dựng nhân vật và những người xây dựng cái hình tượng nhân vật đó là người ta đều là những tác phẩm nghệ thuật, ok? Mình không muốn kiểu mà nhiều người vô nói á, mình tiêm nhiễm những thứ ờ, vô lý và không có thật. Mình đã nói rất là rõ nhiều lần rồi, chúng ta xem để giải trí và có một cái thế giới khác ngoài cái thế giới mình nữa ở ừ, mình xem chủ yếu là vui thôi vân phân và những cái này cũng có thể giúp một số bạn về sau một số bạn có ước mơ làm về game viết chuyện kinh dị hay là làm phim thì nó khá là giúp ích cho các bạn đúng không còn những người á vô comment á là mày làm những cái video đéo có thật này nó tào lao lắm đừng làm nữa vậy á các bạn đó mình xin luôn hãy kêu những người làm về siêu nhân superman hay là cái gì đó những cái không có thật á dừng lại hết mình cũng sẽ dừng luôn ok rồi kết thúc video tại đây nếu anh em nào thích cái nhân vật này thì để lại một like một subscribe cho kênh của ốc đừng quên share kênh của ốc lên 50k sub nha và nếu bạn nào á cũng thích chơi game giải trí phanh phanh á ốc sẽ không chơi những game như free fire pubg hay là những game phức tạp đâu à, những cái game đó mà chui vô bắn chui vô bắn chán lắm thì mình sẽ qua kênh Ốc Wani linh thì mình luôn luôn để bên dưới và đầu video mình cũng đã có hiện cái sub rồi Nên mọi người đừng quên sub cả hai kênh của mình nha Tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ